khi chúng ta di chuyển để lấy kích thước chắc thì chúng ta có thể đó là chốt định vị lại bằng chốt hãm hơi ở trên đầu máy số 2 như thế này nó sẽ tiết kiệm được thời gian của anh em à, chúng ta đỡ phải di chuyển nhiều đến bàn điều khiển để à, khóa chốt hãm hơi như những dòng sản phẩm trước và mặt à, bích thép của đầu máy của hai đầu máy thì anh em có thể là quan sát kỹ ở đây thì được à, thiết kế với bạn đó là mặt bích thép rất là to và dày à, giúp đỡ được toàn bộ thanh nhôm anh em có thể thấy là khi à, em đặt à, thanh nhôm vào đây và tiến hành kẹp bích tông thì ờ, thanh nhôm được giữ lại rất là chắc chắn và cái bề mặt này nó rất là phẳng nên không có tình trạng đó là bị kê nhôm và cả hai đầu máy anh em có thể là quan sát đây đầu máy thứ hai và đầu máy thứ nhất đều có được thiết kế đó là máng trượt DC để khi anh em cắt những cái đề DC mỏng nhỏ như thế này anh em có thể nhìn thấy là những cái đề DC này khi ờ, công ty em ờ, cắt ra thì nó sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài không có bị tình trạng đó là bị hút đề DC làm hỏng me hay gãy lưỡi thì nó sẽ giúp đó là tăng độ bền cho máy và tăng cái à, tuổi thọ của lưỡi cắt cho anh em và để à, một cái à, tác nhân nữa sẽ giúp cho anh em có thể tăng tuổi thọ của lưỡi cắt đó là hệ thống van chiếc lưu giúp có thể đó là phun dầu làm mát cho lưỡi cắt thì mỗi đầu máy đều có thiết kế cái van này cả anh em có thể là quan sát đầu máy thứ nhất và đầu máy thứ hai đều có thì nó sẽ phun ra làm mát cho lưỡi cắt và nó sẽ làm đẹp thêm cho các vết cắt của anh em đây là anh em anh em có thể xem đây là vết cắt này là chưa có dầu làm mát thì nếu như được ờ, phun thêm dầu làm mát thì cái vết cắt của nó sẽ đẹp hơn và mịn hơn rất là nhiều và đây là ba bít tông kẹp phôi nhôm à, sẽ giữ cho thanh nhôm của chúng ta rất là chắc và đặc biệt là cái bít tông kẹp ờ, phụ ở phía sau đây này khi ờ, anh em đặt những cái thanh nhôm dài như thế này mà chúng ta có những cái bích tông kẹp phụ ấy thì nó sẽ giúp đó là giữ cái thanh nhôm khi chúng ta cắt ví dụ như vậy như ờ, khi chúng ta cắt thì ờ, những cái bích tông kẹp này nó sẽ giúp giữ được thanh nhôm phẳng ngon đây và khi chúng ta kẹp bích tông và cắt những cái thanh nhôm dài khi chúng ta cắt đầu máy số 2 như thế này thì thanh nhôm nó sẽ không có bị rớt ra và những cái bích cái bích tông này nó kẹp rất là chắc và giữ được thanh nhôm nó chắc chắn ở đây không có bị làm hỏng nhôm của anh em làm việc là được an toàn hơn thì nắp chụp được thiết kế là nắp chụp lên xuống theo phương thẳng đứng à, với việc, việc thiết kế lại hệ thống nắp chụp như thế này trông rất là cứng cáp à, và rất là chắc chắn đảm bảo an toàn cho anh em trong suốt quá trình làm việc sẽ không có bị nạn nhân văng vào hoặc là bị ở à, DC băng trúng đây và anh em có thể quan sát à, em ờ, di chuyển đầu máy số 2 giống như ban nãy em giới thiệu với anh em ấy là sẽ có cái chốt thảm hơi như thế này thì khi di chuyển xong em sẽ khóa lại thì à, đầu máy sẽ được cố định lại đó là chắc chắn và không di chuyển được nữa và em vừa di chuyển đầu máy số 2 trên hệ thống trục dây đó là dây liền phi 42 à, nó là dây được đúc đặt hoàn toàn luôn và đặc biệt trên thân máy không có kê à, đảm bảo cho cái tình trạng cho việc đó là chúng ta di chuyển đầu máy nó sẽ không có bị tình trạng đó là cong bỏng đường ray à, ờ, khác với những cái dòng sản phẩm 08S Reike à, như ờ, những cái thời gian trước chúng ta sử dụng và tiếp theo là anh em có thể thấy là à, đó là thước inox của công ty Baxter tất cả thước đều được nẹp nhôm và chỉ số hước thì sẽ được ờ, khắc CNC để khi ờ, chúng ta làm việc nó sẽ không có bị phai mờ chỉ số này và nó sẽ ờ, không có bị va vệt làm bong những cái thước này lên thì nó sẽ không có bị tình trạng đó là sai số kỹ thuật sẽ giúp anh em có thể là để được những cái cây nhôm dài đó là 6 mét và đây là tủ điện của máy tủ điện của máy được thiết kế đó là tủ điện rơi để anh em có thể là tiết kiệm diện tích và nếu như anh em nào không thích tủ điện rơi như thế này thì chúng ta cũng có thể là bắt liền tủ điện vào thân máy để chúng ta làm việc hoặc là anh em nào diện à, tích nhà xưởng hơi nhỏ thì chúng ta có thể là sử dụng cái hệ thống tủ điện như thế này nó rất là tiện lợi trong cái việc đó là chúng ta di chuyển và để cái tủ điện này để nó đỡ chiếm cái diện tích không gian nhà xưởng thì với khoan điện và khoan hơi được tách biệt như thế này giúp anh em dễ dàng sử dụng hơn và không có tình trạng đó là bị nhiễm điện nhiễm từ trong quá trình à, chúng ta vận hành máy thì anh em có thể là quan sát là khoan hơi thì sẽ được à, bố trí rất là gọn với những cái ờ, hệ thống dây hơi và cục hút van điện từ này đều được bơm keo ờ, vào cái chân sẽ ờ, không có bị xì hơi ra bên ngoài và khoang điện ở phía trên đây thì được thiết kế đó là cục chống đạo pha với hai cục áp tổng cầu chì và rơ lê cảm biến nhiệt sẽ giúp cho ổn định nguồn điện và kèm theo đó là có bộ là chuyển đổi nguồn 24V để giúp chuyển đổi cái nguồn điện về hiệu điện thế an toàn cho anh em sử dụng hơn và đặc biệt đó là dây điện của công ty Factor đang sử dụng đó là dây điện nội đồng hoàn toàn 100% Và hãng điện của chúng ta đang dùng đó là hãng Chin Đây là một thương hiệu điện nổi tiếng Và trên đây thì ờ, nó còn ờ, thiết kế đây là một cái ờ, đèn báo nguồn Để khi mà chúng ta vận hành máy thì đèn này nó sẽ báo đó là đang nguy hiểm Để tránh là những trẻ nhỏ hoặc là những Ờ, người xung quanh họ không biết thì họ đi vào thì nó sẽ rất là nguy hiểm thì cái đèn này nó sẽ à, báo để mọi người biết có thể là tránh xa ra và không đến gần và mời quý anh chị và các bạn có thể là tham quan à, một vòng ở phía sau đầu máy thì ờ, với thiết kế cải tiến mới dòng sản phẩm 08S à, à Bully này sẽ không sử dụng hệ thống bánh răng như những dòng sản phẩm à, 08 thường trên thị trường mà thay vào đó là sử dụng hệ thống bán nguyệt để đỡ đầu máy thì với hệ thống bán nguyệt như thế này loại bỏ hoàn toàn bánh răng đi thì nó sẽ không có tình trạng đó là bị ờ, vướng những cái mạc nhôm nó sẽ không có bị kẹt những cái này thì ờ, quá trình chuyển gốc của nó sẽ được ờ, dễ dàng hơn và không có bị sai sai lệch trong quá trình chuyển gốc và kèm theo đó là hệ thống bích tông đẩy gốc bích tông đẩy gốc thì sẽ được chuyển ra phía sau đầu máy như thế này để khi anh em cắt ấy, thì mạc nhôm nó sẽ văng rất là nhiều thì bích tông chuyển ra phía sau như thế này thì mạc nhôm nó sẽ không có bị văng vào bích tông và nó sẽ không có làm hư hỏng bích tông cho anh em sử dụng và phía đây là bích tông dầu và bích tông khí thì anh em có thể nhìn thấy là bích tông dầu và bích tông khí được thiết kế khá là to để ờ, giúp ờ, đẩy lưỡi cắt ra vào nó sẽ được ờ, trơn tru hơn và êm ái hơn và đường lưỡi cắt nó sẽ ngọt hơn rất là nhiều và tất nhiên thì đi cùng với máy và làm mát cho lưỡi cắt thì nó sẽ có cái đó là bình bình đựng dầu à, để giúp làm mát cho lưỡi cắt thì bình luận dầu này chắc chắn nó sẽ có một ờ, lớp lọc để ờ, anh em có thể là sử dụng lượng dầu sạch hoàn toàn trong quá trình chúng ta làm việc nó không có bị ờ, kẹt mạch nhôm vào đấy và đầu máy thứ hai thì sẽ được thiết kế tương tự như đầu máy thứ nhất kẹp bích tông thì ờ, khi chúng ta tiến hành kẹp bích tông thì đường ờ, lưỡi cắt nó mới đưa ra để ờ, chúng ta cắt được nhôm và anh em thấy là bích tông kẹp và giữ thanh nhôm rất là chắc chắn và sau đây em sẽ tiến hành khởi động motor và cắt cái đoạn nhôm này đây Đây là thành phẩm ờ, của mặt cắt nhôm mà em vừa cắt ra cho anh em quan sát bởi dòng sản phẩm 08S chuyển động qua hệ thống dây pulley Và đường cắt rất là mịn, rất là ngọt luôn anh em ạ à. Ờ, lắp sẵn như thế này à, và chúng ta có thể là để để sẵn những cái con dao mà chúng ta cần làm ở phía dưới đây đây là những cái cổ để anh em để dao à, và trên đây cũng được thiết kế thêm một cái cổ nữa để anh em có thể là sử dụng nhiều hệ nhôm vì với mỗi hệ nhôm sẽ có những cái con dao phai khác nhau nên là chúng ta cần có những cái con dao phai phù hợp để phai nhôm của mình nó được chuẩn hơn và chính xác hơn và anh em có thể thấy đây là sáu cái cử thì ờ, anh em có thể là ờ, khi ờ, lấy máy về thì bộ phận kỹ thuật của công ty Factor Việt Nam sẽ tiến hành đó là căn cử giao cho anh em để và ghi đánh dấu vào đây để anh em có thể là dễ nhớ và dễ dàng sử dụng hơn và đây là vòi phun dầu làm mát để làm mát cho lưỡi cắt khi anh em file thì cái đường lưỡi file của chúng ta nó sẽ được đẹp hơn và mịn hơn rất là nhiều và hệ thống đèn điều khiển thì ở phía trên như anh em có thể nhìn thấy và phía trong đó là hệ thống tủ điện thì uh, máy phay này uh, ngoài việc đó là công suất 3 kW uh, motor 3 cổ bi uh, và thay dao nhanh căn cử nhanh thì nó còn được uh, tích hợp trong hệ thống tủ điện một cái bích tông dầu đây là sự cải tiến của dòng sản phẩm máy phay đố thông minh này thì bích tông dầu này sẽ giúp cho cái việc là đẩy lưỡi cắt ra vào uh, của hệ thống motor này nó đường cái đường đẩy lưỡi của nó sẽ được uh, đó là êm hơn và không có bị tình trạng rung lắc giúp cho cái thành phẩm của chúng ta khi phai ra nó sẽ đẹp hơn và chúng ta cùng ờ, tiếp tìm hiểu tiếp theo về dòng ờ, sản phẩm đó là máy đột dập và máy nén khí của công ty Factor Việt Nam thì như ban đầu em đã giới thiệu thì anh em có thể quan sát đây là một ờ, con máy đột dập 14 dao hàng nhập khẩu nguyên chiếc của công ty Factor Việt Nam và con máy này được sử dụng bằng nồi dập bằng hơi và với cái nồi hơi được làm hoàn toàn bằng nhôm sẽ chứa được cái lượng hơi lượng khí đầy đủ để anh em có thể là dễ dàng sử dụng trong trong quá trình làm việc của mình nó sẽ à, cung cấp đầy đủ cái lượng hơi và lượng hơi à, khi à, chúng ta đưa vào ấy thì nó sẽ được lọc qua một cái cốc lọc khí để đảm bảo là lượng khí đưa lên cho chúng ta sử dụng là lượng khí sạch hoàn toàn à, và trên cái um, con máy đột dập này còn được thiết kế là hai cái vòi giảm thanh như thế này để uh, khi anh em làm việc ở trong những cái môi trường đông đúc ấy, thì nó sẽ giảm tiếng ồn à, và trên uh, cái cốc lọc khí này nó còn được tích hợp một cái khóa hơi à, để uh, khi anh em chúng ta là không sử dụng trong quá trình làm việc chúng ta ngưng ấy à, thì chúng ta có thể là khóa hơi lại để mà gia đình chúng ta có trẻ nhỏ hoặc là có à, những à, thành viên à, không biết sử dụng hoặc là vô tình họ có dẫm lên cái bàn đạp à, à, bàn đạp của máy thì nó sẽ không có dập xuống và không có là gây nguy hiểm cho chúng ta nó sẽ đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất và con máy đột dập 14 dao này ấy, thì nó sẽ dập được cho các hệ nhôm Việt Pháp và các hệ nhôm vách cạnh à, với à, chất thép được à, toi luyện và với những cái khuôn dập này Ờ, sẽ giúp anh em đó là tạo ra những thành phẩm rất là đẹp ờ, và đường dập nó sẽ rất là ngọt không có bị ờ, móp nhôm hay nổ nhôm Và cái con máy nén khí này à, là con máy nén khí 300 lít mang thương hiệu Buma của Đài Loan với hệ thống motor đó là Hitachi của Nhật Bản thì sẽ giúp cung cấp đầy đủ các lượng khí nén cho anh em với dây điện của motor đó là dây điện lõi đồng hoàn toàn 100% và với cái đầu bò của nó ờ, rất là to ờ, giúp ờ, nạp đầy đủ các lượng khí nén và cung cấp cái lượng khí cho máy của chúng ta hoạt động và chúng và máy này nó hoạt động sẽ đỡ hơn cái việc đó là phát tạo ra những cái tiếng ồn vì cái dung tích chứa của nó khá là lớn và trên đây là một dàn máy